đẹp rạng rỡ bình minh trên biển trời biển xanh cát trắng vũng tàu chiều về mặt trời rơi đỏ thắm hoàng hôn ngọn hải đăng thắm sáng ước mơ ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu cánh sóng biển đoàn an điều dưỡng 298 quân đội nơi đây tình gợi với cảnh đẹp xích lại gần nhau đàn hài âu tung cánh phút trời xanh vần mây trắng nắng vàng lung linh hòa tan vào nhau trong tình trước biển cả bao la vui lòng khách đến từ muôn phương theo lời biển gọi vừa lòng mỗi ai còn tiếc nuối phải chia tay gửi trọn niềm tin vào đoàn hai chín tám chú đáo tận tình chuyên nghiệp văn nào là tấm lòng vàng là nơi khang trang giang tay chào đón là điểm hẹn ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu cánh sóng biển cùng đoàn an điều dương hai chiến tám quân đội nơi đây tình người với cảnh đẹp xích lại gần nhau đàn hải âu tung cánh phút trời xanh vần mây trắng nắng vàng lung linh hòa tan vào nhau trong tình yêu cánh trước biển cả bao la vui lòng khách đến từ muôn phương theo lời biển gọi vừa lòng với ai còn tiếc nuối phải chia tay gửi trọn niềm tin vào đoàn hai chín tám chú đáo tận tình chuyên nghiệp văn là tấm lòng vàng là nơi khăn trang giang tay chào đón là điểm hẹn tuyệt vời của những